sinh tôi ra một ngày nắng bên bờ thủy dương rồi theo gương cha tôi đi khắp bên bờ ruộng nước. suốt nẻo đường xa một mình lê bước tha phương có những chiều sương lòng tôi bỗng nhớ quê hương rơi mênh mông nhìn vạt nắng rơi ngoài đồng xa nhìn mây trôi qua tôi bỗng nhớ quê nhà mẹ cha có những chiều mưa sầu mình mang chốn tha hương gió rét miền xa đầy vơi thương nhớ quê nhà mẹ tôi đôi khi muốn trở về quê muốn bỏ lại sau lưng đời sương gió đường xa não nề đêm đêm đáy lòng quặn đau dõi trong dòng xa chốn sơn khê quê hương ơi hãy đợi chờ tôi có một ngày mai bóng người lữ thứ trở về miền quê chiều rơi mênh mông nhìn vạt nắng rơi ngoài đồng xa nhìn mây trôi qua tôi bỗng nhớ quê nhà mẹ cha có những chiều mưa sầu mình mang chốn tha hương gió rét miền xa đầy vơi thương nhớ quê nhà mẹ tôi đôi khi muốn trở về quê sơn khê quê hương ơi hãy đợi chờ tôi có một ngày mai bóc người lữ thứ trở về miền quê